Xin chào các bạn Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài Node.js trên Win 7 để học lập trình ngôn ngữ Angular Chúng ta sẽ vào à, Google gõ Node.js Win 7 Trên kết quả trở về chúng ta sẽ kích vào đường link của Stack Overflow để tìm câu trả lời Khi đã vào trang Stack Overflow chúng ta sẽ tìm câu trả lời dấu tích xanh ở đây và ta sẽ kích vào đường link ở đây để download phiên bản cũ hơn của Node.js chúng ta đã vào trang có chứa rất nhiều các phiên bản khác nhau của Node.js Node.js 15, 14, 13 ở đây tôi sẽ chọn phương bản 13 Windows 64 bit hy vọng là sẽ cài được trên Win 7 sau khi à, tải về xong chúng ta sẽ bấm vào để cài đặt next chấp nhận next chúng ta để đường dẫn mặc định next next tiếp next và install cài đặt sẽ mất một khoảng thời gian để nó cài đặt chúng ta chuyển đổi và như vậy là đã cài xong rồi ạ finish và bây giờ chúng ta sẽ cài Angular CLI chúng ta sẽ vào thư mục chứa project để cài Angular CLI trên thanh trình duyệt chúng ta sẽ có CMD tương lai chúng ta sẽ có lệnh như sau npm cách install cách trừ g cách a cộng angular chéo cli enter như vậy là chúng ta đã đang cài Angular CLI e. à, à. nó sẽ hỏi chúng ta là có muốn nhận thông tin không chúng ta có thể viết vậy là đã cài xong Angular CLI e trên máy của chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tải IDE đấy là Visual Studio Code đây là một công cụ được khá nhiều lập trình viên lựa chọn để lập trình vào thời điểm hiện tại các bạn có thể chọn IDE khác tùy các bạn thôi nhưng à, tôi thì cũng yêu thích Visual Studio Code đã ra vào trang chủ tải về sau khi tải về chúng ta sẽ bấm vào file ISA để cài đặt run accept để mặc định next next next install ở một lúc để cài đặt đã xong rồi chúng ta sẽ mở Visual Code lên tiếp theo chúng ta sẽ cài một số ờ, add-on thư viện để tận tiện trong việc code đây, ví dụ code của chúng ta đây chúng ta sẽ nhấn vào extension và gõ tab nin đây là một công cụ tự động điền cốt dựa trên ờ, công nghệ trí tuệ nhân tạo ta sẽ cài vào có công cụ này thì việc cốt của chúng ta sẽ nhàn hơn cốt khỏe hơn thì ờ, máy tính sẽ dựa trên những gì chúng ta đã cốt để gợi ý cho chúng ta những dòng code tiếp theo như vậy là đã cài xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đây là tạo một project mới một web project mới à, các bạn có thể tạo bằng tay gõ từng dòng lệnh nhưng à, để thuận tiện cho việc học thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh ng cách new tên project tôi sẽ làm một uh, project quản lý sinh viên vậy tôi sẽ đặt là qlsv e, enter anh này sẽ gen cho chúng ta một project web app căn bản để tiếp tục lập trình Hỏi chúng ta có bắt bắt không tạm thời thì chúng ta chưa cần dùng tính năng này tôi sẽ là lâu, lâu tiếp chưa cần ờ, routing chúng ta sẽ tự cài đặt routing trong những bài học tiếp theo chọn là ờ, thư viện CSS rồi sẽ chọn cái đầu tiên là CSS luôn style sheet, đối với những ờ, bạn lập trình web thì CSS không còn lạ gì nữa và chúng ta sẽ đợi để mà máy tính gen ra những ờ, file cần thiết để chúng ta lập trình rất nhiều file được tạo ra nếu như các bạn tự gõ cốt sẽ rất là mệt lúc ban đầu tôi nghĩ chúng ta nên gõ lệnh để gen ra một cái bắp cơ bản là hoàn chỉnh cho nó tiện rất nhiều file được tạo ra chúng ta hãy cùng đợi như vậy là đã xong các bạn thấy là rất rất rất nhiều file và chúng ta sẽ chạy thử bố project nhé để chạy project thì chúng ta sẽ chuyển vào trong thư mục bố project và sẽ gõ câu lệnh là cd cách tên project ql sp enter vậy là đã vào trong thư mục của bố project về trại Bozek thì chúng ta sẽ có lệnh tiếp lệnh như sau ng cách sơ enter ng ở đây là từ viết tắt cho angular cli no không cần chúng ta không cần phân tích dữ liệu như vậy là đã compile xong project của chúng ta đang ở trên đường dẫn là hot cổng 4200 đây là cổng mặc định của Angular app và chúng ta sẽ lên trình duyệt gõ localhost 4200 trong trường hợp mà đã có project nằm ở cổng này rồi thì ờ, máy của chúng ta sẽ tự tạo tự chuyển sang một cổng khác và đây đây chính là project mới chúng ta đây là mặc định khi vừa tạo project cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo của khóa học Angular Web App